nhằm đảm bảo cho các trạm biến áp cấp đầy đủ điện cho các trạm bơm đổ ải vụ lúa xuân năm 2022. Công ty điện lực Hưng Yên đã hoàn thành kế hoạch sớm một tuần, sẵn sàng phục vụ điện sản xuất cho vụ lúa xuân. 100% trạm biến áp do công ty Điện lực Hưng Yên quản lý đã sẵn sàng phục vụ cấp điện cho máy bơm đổ ải. Trong số 1.670 trạm biến áp phục vụ bơm đổ ải thì có gần 200 trạm biến áp đầu mối và 1.475 trạm biến áp vừa đảm bảo cấp điện sinh hoạt vừa cấp điện bơm nước đã được sửa chữa, kiểm tra, đạt điều kiện vận hành tốt nhất. Kế hoạch thì đến 31 ờ, tháng 12 năm 2021 thì công ty Lương Hưng Yên Ờ, phải đảm bảo sẵn sàng cho việc ờ, cấp điện cho các trạm bơm ờ, đổ ải vụ tuần năm 2022. Tuy nhiên đến ngày 25 tháng 12 năm 2021, công ty điện lực Hưng Yên đã hoàn thành toàn bộ các kế hoạch trên lưới điện để sẵn sàng cho việc cấp điện cho các trạm bơm để phục vụ cho việc đổ ải. Được biết, vụ lúa xuân này tỉnh Hưng Yên có khoảng gần 30.000 hecta theo kế hoạch lấy nước đồ ải, Hưng Yên sẽ tiến hành lấy nước đợt 1 từ ngày mùng 4 tháng 1, thời gian lấy nước kéo dài đến ngày mùng 6 tháng 1, đợt 2 từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 1 và đợt lấy nước thứ ba sẽ kéo dài từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2.